Anh ơi muốn dày tiếng thì ở đâu ạ? À? Chỉ em với Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách chỉnh dày tiếng trên phần mềm Đối với phần mềm Cubase Nếu như các bạn có những dòng sao kẹt thu âm mà không có những nút vặn EQ như này Thì mình sẽ chỉnh trực tiếp trên phần mềm Đầu tiên ta sẽ vào phần giọng hát và vào phần chữ E Edit Channel Setting này Mình sẽ mở lên và nó sẽ có một cái mục là Equalizer này thì lúc này cái dãy trầm của mình nó sẽ nằm từ 50 cho tới 500 thì ở đây mình sẽ dò xem cái tầng nào nó phù hợp với mình alo 1 2 6 7 8 9 10 ok 1 2 3 4 5 6 ok nó dày hay nó lực ha thì lúc này mình sẽ giữ nguyên và mình hát nếu hoặc là mình thu voi hoặc là nói chuyện thì mình sẽ cần cái âm trầm rất là nhiều để cho nó ấm áp còn nếu như mà nhiều quá <clears throat> thì ở đây mình bút rất là nhiều thì mình sẽ giảm cái quy của nó lại Ờ, kệ cho nó hẹp lại ok đấy à, mình sẽ nâng lên à, ok thì nó khá là nhiều nè khi mà nâng lên khá là nhiều thì mình sẽ nâng vừa khoảng tầm 3 hoặc 4 decibel thôi ừ. thì nó sẽ giọng của mình rất là dài và mình là chương trình đến từ Bell Studio